ngay chuồng công của Thiên Long Sơn này quầy men công đây có cái sở thú công nhỏ nhỏ hôm nay đẻ được vài trứng còn ở dưới ờ, nó, nó phức tạp ô nhiễm quá đi Thơ này của Chúa của Đức Mẹ 嗯，对。 đây là cây long hoa đây cây long hoa đây cây long hoa mốt phật sẽ ngồi đây này giảng pháp dưới chân núi là thành phố Silicon Valley, Google, Cisco, Facebook, uh, Yahoo, Microsoft, Intel, đủ tất cả các hãng điện tử gọi là Silicon Valley là ngay trước mặt quý vị. Thành phố Silicon Valley nổi tiếng nhất thế giới về uh, điện tử, công nghệ vi mạch. Ờ, từ nãy với chùa nó không có không có wifi với lại chùa người ta đang ờ, tu tập mình không có nên quay sợ mấy thầy mắc cỡ nên lên núi không có ai quay cảnh bữa nay quay cảnh cho vui tại núi chưa được mở cửa nha bà con để vài tuần nữa việc mở cửa hấp lịch công cộng rồi lúc đó mình lên ở đây có cái ông ờ, có cục đá này rất linh thiêng hồi xưa lúc khai quang cái núi đá này lăn núi xuống xong cái um, lúc đó mấy tuổi mễ nó ngồi lên rồi nó làm xả rác tùm lum la rồi lúc đó kiệt ngủ à, thấy ông à, ông nó ông trong cái cục đá nè ông mới nói nhà của ổng à, từ đó kiệt mới lấy kiệt thờ nhưng mà ông rất là linh thiêng cho nên bà con lên đây cái cúng bánh không à cúng cho ông này không à tức là chúng sanh vẫn còn ham tài gọi là thần tài đây đây là phật thần tài tỏ dị đó cứ ham tiền đó trong khi bạch long xích long là hai vị à, thần rồng ở trên trời bảo quản cái núi đó hai vị đây là bạch long à, xích long hai vị thường theo hộ đó, hai cái bia thờ hai vị rất là linh thiêng ở núi cấm thì có hai vị à, lục long với thanh long ở núi cấm mấy vị thường tượng hùng vua hùng lạc long quân âu cơ trăm trứng trăm con nhưng mà giờ ông mới trứng lọt ra ngoài lọt ra ờ, hải ngoại sau ờ, mới trứng này là mới trứng ờ, trong tương lai á để mà xây dựng nước Việt còn mới trứng nằm ở bên Việt Nam đang khổ đây là Hùng Vương đây là miếu ông sơn thần ở trên núi thường cái miếu mà nhưng mà ở trong ngôi có thể biến thành à, cái tòa à, building khổng lồ cũng được à, miếu sơn thần ở đây là ngài lê văn việt Đó, ngài lê văn việt đây là ngài lê văn việt ngài là một uh, vị uh, tướng sinh với tướng tử với thần tử với thần ngài đang lo cho nước việt với chức vụ cũng lớn lo cho miền nam mấy đảng viên ở bển này muốn lên chức hãy kiếm ngài lại nghe là ngài giữ chức giống như thủ tướng vậy đó còn đây là ngài trần đạo ngài trần đạo giống như vua nước việt thì các đều à, nghe lệnh của Thượng Đế để mà lo cho nước Việt cho ai và hiện giờ nè đang lo bệnh các vị rất là bận rộn hay là ngày trận đạo tất cả mỗi cái tường ở đây à, có dịch ra à, vậy tụi ở, ở, ở thành phố này nó mới biết được cái lịch sử của mình nhiều nay là đại thần Nguyễn Nhâm Trực ngài cũng đang cầm quân chống tà tà là tà là chống cái ác á là ngài cũng bệnh ngài Nguyễn Trực bên này là sư phụ Đức uh, thầy cũng như Đức uh, Phú Sổ dễ dạ. bóng khoai hay đậu trùm ông Nguyễn Bỉnh Khiêm Khương Tử Nha Lưu Bá Ôn ai nữa ta nhiều lắm thì, à, Ngài đóng rất là là Ngài đang đóng vai Đức Huỳnh Phú Sổ. Thì, à, sắp sửa sẽ mọi người sẽ diện kiến sư phụ một ngày rất là gần đây. Đó. Đây là Đức Phật và Nhân Tông cũng là ở núi Yên Tử mà thường sư phụ về nói việc là núi Yên Tử là hòa thượng thích thì à, thường về nói chuyện dạy dỗ sư phụ nói á cái à, bên trúc lâm mà của cái, cái mô tông phái của sư phụ lập à, thời xưa đó cũng có giả trong đó và cũng có thiệt trong đó anh à, phải có chánh kiến phải coi hay thiệt đó, thì à, đây là à, phật hoàng trần nhân tông tất cả những cái tượng trên này tập trên này là tất cả những chi ở đây là thủy cung thánh mẫu ở phú quốc người ta có à, là một trong năm người là thủy cung thánh mẫu dưới thờ dưới long cung hoàng sa trường sa là cai quản muốn à, lấy hoàng sa trường sa lại à, khấn thủy cung thánh mẫu À, con gái thứ hai lớn con Ngọc Hoàng Thượng Đế bạn đây đây là thờ Phật Thích Ca đây là núi Thiên Long Sơn ở ngay cái ngón tay dưới này là điện Phật thờ Tam Thánh đó là thông thường phật tử ở đây còn ở dưới kia xa xa đó là khu công giáo để sau này xây cái nhà thờ ở bển còn cái nhà vàng vàng ở bển là cái hội trường thờ cha thờ mẹ thờ thượng đế thờ phật mẫu chỗ đó à, vô cũng được à, gần 300 à, người ngồi đọc kinh ngồi thiền ở trong đó cái nhà vàng vàng đó đó ở trước mắt á thung thung lũng điện tử à, thung lũng điện tử à, bữa nay từ cách đây chừng trăm mấy cây số có một cái trận hỏa hoạn khoảng à, tám tám tám trăm ngàn hecta đang bị cháy rất là khủng khiếp cháy lớn như lắm cho nên cái khói nó còn hơi mù mịt cho nên mình bỏ Phía xa ở dưới là những cái hãng công ty lớn như ờ, IBM, Apple, Cisco, Google, Facebook, Yahoo Cái gì nó cũng tập trung chỗ này hết Cho nên gọi là thành phố thung lũng Ở đây là cờ uh, Thiên Tâm, cờ của Thiên Long Sơn, cờ của Thượng Đế Cái lá cờ này sau này uh, sẽ bay phất phới trên nước Việt và sẽ thống nhất tất cả các đạo trên thế giới trong tương lai nhưng mà bây giờ thì chưa ai biết ở trên thì cái hình chữ ờ, hình ờ, hình thiên tâm là đó là dấu tượng của cha kế là bông sen là thờ thượng đế nhưng mà học phật gọi là thiên đạo ở dưới là trái đất sẽ thống nhất đạo toàn cầu rồi à, có bản đồ nước Việt Nam là gì à, ở trên chọn nước Việt Nam làm thánh địa thánh địa tương lai của đạo và sự phồn thịnh trên thế giới là nước Việt đó là cờ thiên tâm còn ở bên kia cờ trắng là cờ tiểu bang California cờ bên đây là cờ Mỹ ở trên đó là Ờ, của Phật mẫu, Phật Như Trì mẫu rất là linh thiêng. Còn tuốt ở trên chùm cây trên đỉnh núi đó, đó là điện của Ngọc Hoàng Thượng Đế. Điện này không bao giờ một năm mở cửa có ngày mùng 9 Tết thì cha nói ngày đó cho mọi người lên để lại một lại bằng lại sám hối ngoài đời cả năm thì giao viên chỉ có ngày thôi còn bình thường thì à, giờ để giữ cái điển thiên giữ à, cái điển rất là mạnh ở trong đó còn cái anh này là anh phi công nè người bay máy bay của FedEx là delivery giao hàng Mỹ mà anh bay ngang cái núi này cái dấu hiệu thiên tâm cứ nhảy lên cái màn hình hoài đó và kiệt hay bỏ trên mạng đó là à, tại lúc đầu anh cũng không có biết gì hết rồi sau đó anh thấy lạ quá anh từ từ rồi anh tìm hiểu thì giờ anh lên à, anh thấy màu nhiệm quá rồi anh là anh à, làm thiện nguyện trên này hàng tuần hiện giờ núi tuy đóng cửa nhưng mà những à, công trình ở trên này cần phải à, lo tu bổ sang sửa hoài à, để sắp sửa à, đoàn người trở lại về Ờ, kiếm mai à, về xe đậu trong đi để đậu mà đó kỳ vậy núi 360 mẫu nó có hai màu mùa hè thì cỏ nó cháy thì mình thấy màu vàng nhưng mà nhưng mà mùa kia mùa mùa ấy thì nó sẽ thành màu à, màu xanh ở bên đó là tứ đại thiên dương núi này à, đi à, cả ngày không hết mình đi ở chỗ này mình tập trung ở đây chỗ này chỗ chính thì à, nó là công viên ai muốn lên đây gieo duyên thì lên để mà được gần gũi với Phật Thánh Tiên đây mấy vị chỉ có đáp ở đây thôi mấy vị không có thời pháp này Phật ở núi chứ Phật không có ở chùa nữa Rồi ai về mấy xe này vô ha, đậu đây chón quá ha. Các cô ấy đang clean ở trên kia. À, ở đây thường lúc trước á, thì có khoảng à, mười mấy cái võng mà tự vì giờ núi đang đóng cửa nên không đem ra bà con lên đây ngủ một giấc từ sáng tới chiều đem à, bát phạt đồ ăn theo bên kia là dãy restroom rất là yên tịnh không có tiếng uh, xe hơi freeway xa lộ cũng không có tiếng uh, đường gầy xe lửa cũng không có máy bay à, không có ồn ào cũng không có vận động gây quỷ không có náo nhiệt không có hơn thua dành nhau cúng dường cho mấy thầy tôi cũng nhiều tên tôi phải nằm ở trên cái bảng cao còn tôi cũng tôi nằm tuốt ở đây không có vụ đó anh lên đây là ai cũng giống nhau mình đây là bùa hộ mạng của kiệt không danh không vậy không nhận đồng ý cũng không có biết chính trị mình chỉ ghét cái ác thôi à không liên hệ với tổ chức nào cũng không có làm phiền ai ai chửi mình là quá cà chớn vô duyên ở trong này là thư viện thì sách này của bà con uh, cho để ở đây ai lên đây có duyên đọc thì ờ, lấy cuốn sách ra đọc ờ, nằm võng rồi đọc đây những hình ảnh sinh hoạt những ngày đầu mở chùa thì đây rồi những ngày tết đó cũng vui lắm cho cũng có đốt pháo người à, bà con cũng lên đông ở đây à, Phật hay xuất hiện lắm nghe bà con đó Phật xuất hiện trên đỉnh núi chụp hình nè mấy vị xuất hiện lâu lâu ai có duyên lên á sẽ gặp vội gặp Phật trên này như gặp mấy ông rồng hay à, tụ mấy cái đám mây đó còn à, sinh hoạt thì như à, ban đêm thì mình đốt lửa nướng khoai nướng bắp ngắm trăng bữa này luộc bánh tét những ngày tết luộc bánh tét lúc đầu mới xây dựng nè công trình mới xây dựng thì cái hội trường thì trong ờ, phật tử ngồi vậy nè dạ, này tết đây mấy thầy tây tạng mấy thầy tây tạng á, gặp thượng đế thì lại không mấy thầy việt nam gặp thượng đế thì nó à, này mấy ông rồng hay xuất hiện trên núi đó là một số hình ảnh uh, kỷ niệm thiên long sơn Ờ. bà con đi bộ lên trên đó là 2.500 feet từ chỗ Kiệt đang đứng lên trên này khoảng tiếng đồng hồ đi bộ mà đi giỏi nghe lên đó xuống thì ờ, đa số những người không biết đạo người ta chỉ lên núi là để đi bộ để tập thể thao phong cảnh yên tĩnh thôi còn đây là phật tử ờ, gói bánh tét mỗi năm tết gói bánh tét mấy nghìn đòn những sinh hoạt Tết đây à, ờ, bà xã của mình bà lo trong à, chánh điện việc lo ở dòng ngoài đây không sợ lúc trước cho ờ, mấy hội đoàn mượn cái ờ, cái này